rồi tiếp theo tiếp theo thì à, xong cái phần cài đặt chứng chỉ SSL thì mình mình tiếp tục mình đi cái bước là cài đặt cái bộ à, Sidekick của Google ha cài đặt cái này nha mọi người rồi mình bấm vào cái phần uh, login tiếp tục quay lại cái phần login mình bấm vào kích hoạt ha Rồi, kích hoạt mình bấm vào nút kích hoạt nó sẽ hiển thị lên như vậy. Mình bấm vào à, Start Setup. Rồi mình đăng nhập vào Google. Đăng nhập vào Google. Rồi mình bấm vào tiếp tục nha mọi người. Bấm vào tiếp tục. rồi bấm vào uh, rồi bấm à, Allow bấm Assign vô bấm Go to my dashboard rồi nó sẽ connect cho cái nó cài xong cho mình cái phần uh, search console này mọi người cái search console này rất là quan trọng ha thì mấy cái này là mọi người phải tự tìm hiểu nha rồi search console rồi analytics analytics là cái công cụ giúp đo lường được được truy cập website của các bạn ha website các bạn mà truy cập từ những cái từ khóa nào nó sẽ đưa ra những cái từ khóa đó nó giúp cho mình gọi là làm tối ưu SEO cho website của mình ha rồi uh, à, Page Insight nó sẽ kiểm tra tốc độ của website của mọi người luôn Page Insight này uh, giúp cho mọi người chạy trên quảng cáo trên AdWords các mọi người nó sẽ rất là ok luôn ha rồi à, vừa rồi là mình cấu hình được cái phần à, search console bây giờ mình cấu hình à, analytics ha mình bấm vào connect ha AdSense thì mọi người không quan tâm ha rồi mình cấu hình cái à, tiếp tục Rồi, mình chọn account ha. Rồi thêm account mới đi, Era Sales Center nè mọi người. Rồi, create account. Rồi, tích vô những cái ô này luôn nha mọi người ơi. Rồi mình bấm vào tôi đồng ý luôn ha, chấp nhận nha, chọn Việt Nam ha. rồi chấp nhận hết nha chọn hết luôn rồi tôi chấp nhận ha rồi bấm vào go to my dashboard ha Giang sẽ gửi cho mọi người cái ờ, những cái link về uh, Analytics nè Google Analytics Google Search Console rồi uh, à, Byspace Insight Giang sẽ gửi link này cho mọi người luôn bây giờ mình cấu hình trước cái đã trong quá trình cấu hình là thực tế nó nhảy qua cái link mọi người nãy mọi người để ý á, là nó cấu hình luôn nó nhảy luôn á rồi nó cấu hình luôn rồi rồi nó cấu hình xong AdSense thì không cần ha giống như ai mà kiếm tiền quảng cáo từ AdSense á giống như những người mà chia sẻ tin tức á, thì thường họ sẽ sẽ kiếm tiền từ Google AdSense thì nó sẽ giúp cho à, sau này nếu mà cái trang mình được việc kiếm tiền thì mọi người cứ làm đi làm nó đánh giá được cái cái những cái từ khóa đánh giá từ khóa cũng được nhưng mà mình không phải là chú trọng vào cái vấn đề kiếm tiền dựa vào sen đâu mình làm để mình nghiên cứu từ khóa thôi thông số nó sẽ nó sẽ show ra bên này luôn nè mọi người do website mình mới nên mình chưa có cái gì để nó đo được cái lượt và đo lường cái thông số của mình hết nhưng mà khi mà khi mà như là search funnel nè khi mà thông số mình nó chạy nó sẽ nhảy ở đây luôn mọi người sẽ lướt vào đây mọi người kiểm tra được luôn ha rồi mình cài xong cái phần login uh, uh, của uh, cái bộ uh, sidekick